Música con người nghe như huyền thoại chị tâm thân gầy sớm dậy tư duy vẫn đôi mắt sâu biển trời vô ngại đến lúc mở lời ngọt suối tuệ tình dung thơ khí bất phàm thượng tác như lai nhân thân uyên áo cũng chỉ sướng ra bên trong lại khác tựa chiếc thuyền đời chờ anh trăng huyền vĩ cõi lòng chân thật thức bao mệnh đời sống dậy tình thương và biết đứng lên thấm dòng tuệ mạng tự rồi dối mình rực sáng đuốc thiêng tan chạy táng bao xưa tượng hình vô tướng còn lại tấm hồn phảng phất hương thơm vẫn đôi mắt trong tựa vong nhật nguyên xuyên suốt kiếp người xuất dị thương con người nghe như huyền thoại chị tâm thân gầy sớm dậy tư duy vẫn đôi mắt sâu biển trời vô ngại đến lúc mở lời ngọt suối tuệ tình dung thơ khí bất phàm thượng tác như lai nhân thân uyên áo cũng chỉ sướng ra bên trong lại khác tựa chiếc thuyền đời chờ anh chờ chân thận thức bao mạnh đời sống dậy tình thương và biết đứng lên thấm dòng tuệ mạng tự rồi dối mình rực sáng đuốc thiên tan chạy tàng băng phật hương thơm vẫn đôi mắt trông